cảm nhận đầu tiên của em sau khi mà em sử dụng các sản phẩm em mua Honeybus của Arabi á thì em à, cảm thấy là sản phẩm nó tố rất là nhanh nhanh hơn so với khi mà em đã à, sử dụng serum sau một khoảng thời gian khoảng từ à, một tháng từ lúc bắt đầu sử dụng sản phẩm thì em thấy là sản phẩm này giữ ẩm rất là tốt nè cho là các sản phẩm của Arabi đều có công nghệ khóa ẩm HA độc quyền à, ngoài ra thì cái công dụng thứ hai mà em thích đó là dưỡng trắng làm mờ nếp nhăn rất là tốt bởi vì à, em phải đi quay ở ngoài trời rất là nhiều cái đó cái tác động của ánh nắng làm da của em sạm đi rất là nhiều và em rất là thích cái công dụng này và à, da em cũng khá là mẫn cảm nhưng mà sau một khoảng thời gian sử dụng thì em thấy là da của em không có bị kích ứng bởi sản phẩm do đó em rất là thích sản phẩm Olivus này em nghĩ là không bởi vì những cái lớp make up dày Ờ, có độ che ừ. phủ cao thì thường rất là khó để tẩy sạch được cho nên em sẽ sử dụng những sản phẩm chuyên dụng để tẩy sạch cái lớp makeup đó còn đối với những lớp makeup nào mà mỏng nhẹ thôi thì em sẽ sử dụng cái LRB cleanser này ờ, để làm sạch và em cảm nhận rằng là cái sản phẩm này làm sạch rất là tốt ra thì trước đây em cũng đã sử dụng những sản phẩm Essence khác rồi Tuy nhiên là sau khi mà em sử dụng cái sản phẩm ờ, Essence của Arabi này thì em cảm thấy rất là thích bởi vì sản phẩm mà cấp ẩm và dưỡng căng bóng da rất là tốt sau một khoảng thời gian em sử dụng thì em thấy da của em nó không còn khô như hồi trước nữa và ngoài ra thì lúc nào da của em cũng có một cái độ bóng nhất định trên da dòng rất là có sức sống em rất là thích và bản chất của Essence đó là cân bằng độ pH trên da nè rồi giúp cho da chúng ta uh, hấp thụ những dưỡng chất những chất dinh dưỡng một cách uh, sâu hơn và nhanh hơn uh, do đó nếu như chúng ta không sử dụng thì cũng không sao tuy nhiên để cho cái bước ờ, kiểm tra của mình nó được hoàn thiện nhất thì em nghĩ là first excel là một bước không thể thiếu lời khuyên đầu tiên của em đó là tất cả chúng ta nên à, có một sản phẩm chống nắng bên mình à, bởi vì ngoài những cái tác động từ tia UV có trong ánh nắng mặt trời thì cái cuộc sống xung quanh chúng ta à, ánh sáng từ màn hình vi tính nè điện thoại rồi ánh đèn điện vân vân đều là những tác nhân gây hại đến ờ, cái làn da của chúng ta và cái việc sử dụng kem chống nắng là một bước để bảo vệ làn da của chúng ta khỏi những cái tác động đó và em nghĩ cái việc mà mình sử dụng kem chống nắng mỗi 4 tiếng một lần là một việc vô cùng cần thiết và cái sản phẩm kem chống nắng của Eravie này có hai ưu điểm mà em rất là thích cái điểm đầu tiên đó là uh, chỉ số chống nắng là SPF lên đến 50 cộng thì đây là một chỉ số vô cùng an toàn cho chúng ta để uh, tránh những cái tác hại từ ánh nắng mặt trời còn uh, cái điểm cộng thứ hai là về cái chất của sản phẩm rất là mỏng vịnh và thẩm thấu nhanh vào da giống như là một cái lớp trong suốt vậy nè không có gây uh, dần đít hay là gây uh, gây bết da và đặc biệt là sản phẩm có mùi hương rất là dễ chịu Để kết thúc những cái bước kiểm tra cuối cùng thì em sẽ chọn à, kem khóa ẩm dạng gel của Epopi Thường thì à, khi mà chúng ta nằm ngủ, chúng ta cọ sáng với mình gối thì những cái lớp dưỡng chất thường sẽ bị à, khô đi hoặc là trong môi trường máy lạnh thì những cái dưỡng chất cũng sẽ bị bốc hơi do đó kem khóa ẩm nó có tác dụng là giúp lưu giữ lại cái dưỡng chất trong cái các bước dưỡng da trước đó và giúp đẩy nó thẩm thấu sâu vào trong da của chúng ta và các bạn thường hay hỏi là ừ, tôi sử dụng nhiều bước dưỡng da như vậy thì có gây bí da có gây nổi mụn không thì em xin khẳng định là không bởi vì cái kem có ẩm này bản chất của nó là một dạng gel rất là mỏng mịn nó sẽ không gây nặng da cũng như là không gây bí da của chúng ta ngoài ra thì kết cấu dạng gel này cũng rất là phù hợp với thời tiết cũng như là làn da của phụ nữ châu á